Trước tiên, chúng ta cùng nhau trả lời vài câu hỏi bởi vì phần năng lượng hay là cơ năng hay là vân vân chúng ta đã được làm quen ở những lớp dưới và cụ thể là chúng ta sẽ bắt đầu từ lớp 6 rồi lớp 7 và lớp 8 chúng ta cũng học về cơ năng rồi rồi nhiệt năng rồi. Và trong trường hợp nào dưới đây vật có cơ năng? À, một tảng đá nằm trên mạch đất và đang nằm in. Thì chúng ta thấy rằng với tảng đá này chúng ta không có cơ năng. Bởi vì chúng ta biết rằng là cơ năng chúng ta học ở lớp 8 chúng ta có hai dạng năng lượng chính của cơ năng. Một là thế năng. Và trong trường hợp với tảng đá chẳng hạn thì đây là thế năng trọng trường, thế năng trọng lực. Và một thế năng thứ hai là thế năng đàn hồi nhưng chúng ta không xét ở đây. Và cái nữa là động năng. Trường hợp thứ hai là tảng đá mà được nâng lên khỏi mặt đất trong trường hợp này thì cái tảng đá lúc này nó có một vị trí so với mặt đất và nó có khả năng thực hiện công nếu ta buông tay ra. Thì trong trường hợp này ta nói rằng là tảng đá nó có năng lượng và năng lượng có khả năng thực hiện công đấy. Thì ta gọi là nó có năng lượng và đây chính là nó có cơ năng và cụ thể đây là có dự trữ thế năng. Trường hợp thứ ba là một chiếc thuyền đang chạy dập dềnh trên mặt nước như thế này. Thuyền đang chuyển động hoặc là một ô tô đang chuyển động. Thì chúng ta thấy rằng trong trường hợp này, năng lượng mà vật có do chuyển động thì vốn chúng ta đã định nghĩa nó là động năng và động năng đây là một dạng của cơ năng.